Chúng tôi à, đang trải nghiệm à, chiếc à, Chevrolet Captiva sản xuất năm 2007 xế hộp mang thương hiệu Mỹ trên cung đường nội ô thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang để cho quý vị thấy xe chạy rất là đầm rất là bốc chiếc xe này sản xuất năm 2007 máy xăng 2.4 cho nên là rất là khỏe đây là dòng xe hộp mang thương hiệu Mỹ cho nên là toàn bộ dàn sắt xi, dàn đồng rất là dày cho nên là khi mà chạy xe trên đường trường không hề có cái hiện tượng gì là rung lắc cả hộp số sàn 5 cấp ra vào số rất là mượt mà trơn mượt vô lăng có trang bị hệ thống ờ, trợ lực cho nên là đánh lái khá là nhẹ nhàng toàn bộ các cái chi tiết ở trong ờ, khoang nội thất còn khá là đẹp trần cũng đã được ờ, bọc một cái lớp ni lông để bảo vệ toàn bộ hàng ghế với uh, ghế da cao cấp không hề có cái hiện tượng gì là rách nát cả Chúng nữa chúng tôi ờ, sẽ giới thiệu chi tiết từng phần của chiếc xe này để cho quý vị thấy rõ Captiva 2007 8 chỗ số sàn đi đường trường phải nói là xe chạy rất là bốc mạnh xe cũng trang bị uh, hệ thống điều hòa hai chiều tự động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 Chevrolet Captiva 8 chỗ số sàn sản xuất năm 2007 máy xăng 2.4 còn chần chờ gì nữa mà không gọi điện cho chúng tôi qua hai số điện thoại 0983 457763 hoặc 085 88 44 để sở hữu chiếc xe này. Vâng, ờ, xin chào mừng toàn thể quý vị. Ờ, chúng ta lại tiếp tục ờ, chương trình giới thiệu xe ngày hôm nay. Ô tô Kinh Anh giới thiệu đến à, quý vị chiếc xe mang thương hiệu Mỹ Chevrolet Captiva 8 chỗ số sàn trang bị hệ thống à, phun xăng điện tử sản xuất năm 2007 màu đen đây có thể nói là cái màu đẹp của dòng à, Captiva nhìn rất là khỏe khoắn chắc chắn xe này được ô tô Kinh Anh mua của một chủ nhân ở Cần Thơ đăng ký tư nhân chính chủ được ờ, bảo dưỡng ờ, định kỳ thường xuyên cho nên là toàn bộ ờ, nội thất cũng như là ngoại thất còn rất rất là đẹp đấy quý vị có thể thấy là sơn xe còn khá là bóng xe 8 chỗ đi rất là rộng rãi đây là dòng xế hộp mang thương hiệu Mỹ cho nên là cái khoang nội thất của nó cực kỳ là rộng toàn bộ thân xe mang cái màu đen nhìn rất là khỏe khoắn chắc chắn chúng ta cùng ờ, xem phần ngoại thất của nó sơn xe cũng còn khá là đẹp chỉ dặm tút một vài vị trí mà thôi với ờ, dòng xe này thì ờ, khá là rộng 8 chỗ ngồi cho nên là chúng ta rất là thích hợp cho những gia đình có những chuyến trải nghiệm ở các cung đường đi xa toàn bộ dàn đồng dàn sắt xi khá là dày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 quý vị à, có thể thấy là ngoại thất còn chiếc xe còn khá là đẹp sơn của xe cũng à, khá là bóng chỉ à, dặm tút một vài vị trí mà thôi với chiếc xe này thì khi quý vị mua về thì chúng ta có thể sử dụng luôn không cần phải thay thế bất kỳ một bộ phận nào đâu thân vỏ rất là dày rất là khỏe kiểu dáng thì cũng rất là đẹp đây đây là cụm bánh trước ở bên phụ đây với à, dạng mâm đúc vẫn là mâm zin vẫn còn nguyên cái thương hiệu à, cái à, logo của hãng là Chevrolet Captiva vỏ xe cũng còn khá là mới quay cận cảnh và chi tiết cho quý vị thấy rõ toàn bộ hệ thống hộp dè này các cái tấm nhựa trong hộp dè hệ thống giảm sóc không hề có cái hiện tượng gì là rách nát hay là mục mọt cả rất là đẹp như chúng tôi đã cam kết thì chiếc xe này không hề có đâm đụng hay là ngập nước không một ngày chạy dịch vụ hay là taxi đấy cụm đèn à, pha ở bên à, phụ đây đèn bi kết hợp với đèn halogen chiếu sáng rất là xa đèn sương mù tất cả vẫn còn hoạt động rất là tốt biểu tượng chữ thập của hãng à, Chevrolet Captiva hệ thống tản nhiệt cùng đèn pha ở bên tải không hề có cái dấu hiệu gì là hoen ố hay nứt vỡ cả vẫn là đèn zin đèn sương mù bám đường rất là tốt giúp cho chúng ta di chuyển an toàn ở những nơi trời tối hoặc là khi chúng ta di chuyển vào ban đêm đây cùng bánh trước ở bên à, tài đây chắc cũng à, không cần phải nói quá nhiều quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy vỏ xe cũng khá là mới toàn bộ hệ thống cua lốp hộc rè các cái tấm nhựa hệ thống giảm sóc không hề có cái hiện tượng gì là mục mọt hay là rách nát cả quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rõ các cái đường gân chỉ trên thân xe đây cực kỳ lên mạch xe cũng đã được à, tích hợp cái đèn báo rẽ trên gương đèn sinh nhan trên gương với à, gương chiếu hậu dạng lớn rất là dễ quan sát đây là cánh cửa trước ở bên tài này đấy phần tắp bi của nó các cái tấm nhựa còn rất là tươi hệ thống keo chỉ gioăng cao su vẫn còn đầy đủ không hề thiếu một phân đoạn nào hệ thống chốt khóa này đấy vẫn còn rất là rõ các cái ờ, dấu đình tán của hãng sản xuất ở trên cánh cửa của chiếc xe sơn của xe vẫn rất là đẹp táp bì các cái ờ, nút bấm cửa kính vẫn hoạt động rất là tốt ghế tài xế được ờ, điều chỉnh điện theo 8 hướng đây vẫn còn à, đầy đủ các cái tem nhãn của hãng sản xuất ở trên cánh cửa của chiếc xe chốt khóa cực kỳ là chắc chắn hệ thống bản lề của cánh cửa sau cột cũng như là khung cửa chưa hề có cái dấu hiệu gì là móp méo hay là cong vênh cả chúng tôi cam kết là xe không hề có đâm đụng hay là ngập nước các cái à, nút điều chỉnh gương gương cũng đã được à, điều chỉnh điện vô lăng bốn chấu chưa hề có dấu hiệu gì là mài mòn cả túi khí toàn bộ các cái đèn cảnh báo à, trên à, bảng đồng hồ vẫn còn hoạt động hiệu quả với chiếc xe này thì mới đi được hơn có hơn 100 à, km thôi 109 km máy nổ rất là êm đấy quý vị thấy không máy nổ rất là êm không hề có cái hiện tượng gì là hòa ga cả Xe cũng trang bị một cái ờ, màn hình DVD cảm ứng 7 inch có đầy đủ các cái tính năng như nghe nhạc, xem phim. Hệ thống điều hòa hai chiều làm lạnh sâu. Có ờ, camera lùi. Đấy. Có các cái vạch để cho chúng ta căn ờ, khi chúng ta lùi xe. Toàn bộ hệ thống tắp lô của xe này, các cái tấm nhựa còn rất là sần rất là đẹp hộp chứa đồ này rất là rộng hộp số sàn 5 cấp ra vào số cực kỳ là trơn mượt màn hình DVD cảm ứng đấy còn rất là rõ số thắng tài các cái à, hộp tiện ích ở bên à, ghế tài xế chìa khóa cũng được điều khiển từ xa vẫn còn hoạt động rất là hiệu quả <clears throat> hệ thống bản lề này đấy vẫn còn nguyên cái dấu niêm phong của hãng sản xuất ở trong ờ, bản lề của xe còn đây là cánh cửa sau ở bên ờ, tài đây chắc ờ, cũng không cần phải nói quá nhiều quay cận cảnh và chi tiết cho quý vị thấy rõ hệ thống tắp bì keo chỉ gioăng cao su rất là đẹp ngay cả cái phần bên dưới đây cái phần mà thường xuyên tiếp xúc với nước cũng không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả hàng ghế thứ hai rất là rộng chốt khóa toàn bộ da ghế đấy nó có thêm một cái bệ tì tay ở hàng ghế thứ hai khi mà chúng ta ngồi hai người có các cái khay khi chúng ta ngồi ba người thì chúng ta lật lên để chúng ta ngồi cho nó rộng đây một cái màn hình ở trên trần xe nữa toàn bộ các cái ờ, tấm nhựa ở trong ờ, khoang nội thất còn khá là đẹp còn đây là cụm bánh sau ở bên ờ, tài đây mâm đúc vẫn còn zin theo xe nhé còn nguyên cái logo của hãng là Chevrolet hệ thống cua lốp học dè vỏ xe còn khá là mới đấy các cái tấm nhựa quý vị có thể thấy rất là chắc chắn chiếc xe này ô tô Kinh đành đang bán với giá là 225 triệu đồng giá trên đã bao gồm chi phí ờ, rút hồ sơ cũng như là phí vận chuyển cho quý khách trên toàn quốc cụm đèn hậu này vẫn là đèn zin đây là cái à, camera lùi siêu nét giúp cho chúng ta lùi xe một cách à, an toàn và dễ dàng gầm xe này hệ thống à, bánh sơ cua được lắp ở dưới gầm xe đấy toàn bộ gầm xe còn rất là đẹp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 085 88 44 999 để ưu tiên được giá tốt nhất nhá còn đây là cụm bánh sau ở bên phụ này đấy quay cận cánh và chi tiết à, cho quý vị thấy rõ mầm đúc khá là đẹp rất là chắc chắn vỏ xe với cái vỏ xe này chúng ta phải đi 3 4 năm nữa mới cần phải thay thế các cái tấm nhựa trong hộc rè còn khá là đẹp đây là cánh cửa sau ở bên phụ chắc cũng à, không cần phải nói quá nhiều đâu quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rõ hệ thống tắp bì của nó khá là đẹp kèo chỉ chốt khóa ô tô kinh anh cam kết là chiếc xe không hề có đâm đụng hay là ngập nước không một ngày chạy dịch vụ hay là taxi xe vẫn là xe chính chủ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 vẫn còn dấu niêm phong của hãng sản xuất ở trên các cái con ốc của cốp xe này phần keo chỉ của nắp cốp rất là đẹp chiếc xe có như thế nào ô tô kinh anh mô tả đúng như vậy không hề thêm bớt khi à, quý khách xem cái à, video clip này thì à, chúng ta đã cảm nhận được 90% về chất lượng của chiếc xe chỗ lấy nguồn để chúng ta có thể ờ, sạc bình à, bơm hơi khoang nội thất rất là rộng rãi 8 chỗ ngồi ngồi rất là thoải mái xe trang bị tới hai cái màn hình DVD một cái màn hình trên trần xe có đầy đủ các cái tính năng như là nghe nhạc xem phim giúp cho chúng ta có những phút giây thư giãn khi di chuyển trên xe còn đây là cánh cửa trước ở bên phụ này hệ thống tắp bì của nó quý vị thấy các cái tấm nhựa vẫn còn rất là đẹp chưa hề có cái dấu hiệu gì là mài mòn hay là bong chóc cả đấy kính xe kính vẫn là kính zin toàn bộ keo chỉ cũng như là giòn cao su vẫn là zin theo theo xe sơn của cánh cửa vẫn là sơn rất là đẹp nách cửa này toàn bộ ờ, vẫn còn ờ, niêm phong của hãng sản xuất ở trên ờ, các cái con ốc đóng mở cửa rất là nhẹ nhàng không hề có cái hiện tượng gì là cọ kẹt hay lỏng lẻo cả chỉ với giá là 225 triệu đồng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 gương chiếu hậu cũng đã à, tích hợp cái à, đèn báo rẽ trên gương rất là thuận tiện cho chúng ta khi mà chúng ta vận hành chiếc xe này đây là chiếc xe bán đủ điều hòa tự động không lỗi bây giờ chúng ta cùng à, tìm hiểu phần máy của chiếc xe này nhé Chevrolet Captiva sản xuất năm 2007 trang bị cái động cơ xăng 2.4 rất là mạnh mẽ và đặc biệt là được trang bị hệ thống ờ, phun xăng điện tử cho nên là cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu đấy toàn bộ khoang máy quý vị thấy không còn rất là sạch sẽ khô ráo vẫn còn đầy đủ các cái tem nhãn ở trên ờ, hệ thống ờ, máy xe này DOHC 16V máy nổ rất là êm không hề có hiện tượng gì là hòa ga cả nắp cabo này toàn bộ dàn đồng dàn chassis trên nắp cabo cực kỳ dày chắc chắn đấy vẫn còn đầy đủ các cái tem nhãn rất là rõ ràng kèo chỉ của nắp cabo không hề thiếu một phân đoạn nào cả hệ thống bắt bèo với chiếc xe này chỉ à, tiêu thụ khoảng uh, à, 7 đến 8 lít xăng trên 100 km rất là mạnh rất là bốc toàn bộ khoang máy quý vị thấy không hề có hiện tượng gì là đổ dầu nhớt cả máy xe được trang bị hệ thống phun xăng điện tử cực kỳ là tiết kiệm quay cận cảnh và chi tiết à, phần máy xe cho quý vị thấy rõ rất là đẹp với giá là 225 triệu đồng. Quá hợp lý cho một chiếc xe mang thương hiệu Mỹ, 8 chỗ, số sàn máy xăng. Đây là phần gầm của chiếc xe đấy quý vị. Đấy. Rất là chắc chắn. Không hề có cái hiện tượng gì là hàn nứt ở trên gầm của chiếc xe đâu. Dòng xe mang thương hiệu Mỹ cho nên là toàn bộ phần gầm rất là dày. Chiếc xe có như thế nào ô tô kinh anh mô tả đúng như vậy, không hề thêm bớt.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 Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.